khi mà nhiều lần chúng ta kích bằng cái uh, dây sạc á, cái, cái, cái, cái, cái bộ sạc điện á, thì uh, xe máy của chúng ta sẽ rất là mau hỏng cái bình nhá bình điện ác quy ấy và nó tự uh, khởi động và nó tự sạc cái cái bình thì nó sẽ không ảnh hưởng uh, đến uh, cái cái cái, cái ác quy của chúng ta và sau đó thì khi mà mà mình mình cho nó nổ máy khoảng 15 à, 20 phút thì xe máy chúng ta à, sẽ đủ điện thì chúng ta sẽ xài bình thường nhé Xin chào à, tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách xử lý khi mà xe máy tay ga của chúng ta hết điện như mọi người đã biết đó, thì à, các à, dòng xe máy hiện nay thì đa số là à, phun xăng điện tử vì thế thì tất cả các cái xe máy tay ga hiện nay thì đa số là không có trang bị chân đề vì vậy là khi mà xe máy mà hết điện thì chúng ta không sử dụng chân đề về và khi mà hết điện thì chúng ta không có khởi động được chiếc xe máy của chúng ta đặc biệt là những ờ, chiếc xe máy mà sử dụng ờ, xe mắt khay ấy thì chúng ta quên bấm lên xe mắt khay này khi mà chúng ta quên bấm quên quên quên tắt xe ờ, do lỗi chúng ta về chúng ta không có tắt xe thì là dẫn đến là hết điện nhé trước đây thì xe của mình hay hết điện thì chúng thì mình hay đến tiệm sửa xe máy để mà thợ họ sử dụng cái cục sạc á, nó sẽ à, kích để cho đủ điện để mà khởi động lại chiếc xe máy tuy nhiên thì chúng ta mà sử dụng cái cái cái, cái cách à, kích điện á, thì nó sẽ có nhiều cái hạn chế à, như sau nhé khi mà nhiều lần chúng ta kích bằng cái dây sạc á, cái, cái, cái, cái, cái bộ sạc điện á, thì uh, xe máy của chúng ta sẽ rất là mau hỏng cái bình nhá bình điện ác quy ấy cái thứ hai thì uh, khi mà đường xa đó, thì chúng ta rất là ngại uh, dắt xe đến uh, các cái tiệm sửa xe vì vậy thì chúng ta cần phải tự xử lý ở nhà và cái thứ ba thì là khi khi mà chúng ta à, đến quán thì chúng ta cũng phải mất tiền à, vì vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách à, tự xử lý à, khi mà xe máy à, hết điện nhé trước tiên thì chúng ta phải chuẩn bị một là cái cái cái, cái chủ bit thì chúng ta phải có nhá à, cái chủ bit là một nhá để mà chúng ta mở cái cái ốc vít phía trước cái bình này cái thứ hai thì chúng ta cần trang bị cái cái dây điện đấy dây điện thì chúng ta cần tách ra à, hai dây hàng hoi nhé khoảng một đến một mét rưỡi gì đấy hai cái, cái dây hai dây hàng hoi nhé đấy. Cái, cái cái phần à, chuẩn bị là chỉ uh, bao nhiêu là đủ nhé bây giờ là xe máy của mình xe xe nào nó đang hết pin nhé không, không còn tiền thì chúng ta muốn phải đồng là không được smart khay này smart khay đấy thì ờ, ờ, không không khởi động được đó. bây giờ thì chúng ta phải mở ra đó. thì ờ, rất là nhiều người ngại là không không biết mở thì nó rất là đơn giản nhé ở phía phía bên này thì nó chỉ có hai cái chốt này thôi một chốt bên này một chốt bên này này một hai hai cái cái, cái, cái, cái con vít này cái con vít này thì mình mở ra thì mình mình sẽ à, tiếp cận được cái mình nhé đây mình mở, mở ra cho mọi người xem nhé đơn giản thôi đây, một con nhé hai con anh em nhé và chúng ta mở ra thì chúng ta tiếp cận được cái bình đây đấy ra rồi nhé và cái bình ấy, thì chúng ta sẽ à, mở một bên nhé mở mở một bên à, cái dây đừng cái cái cái, cái uh, cái cho nó nó nó nó nó, nó tiếp xúc với nhau như như như thế này nhé chúng ta mở mở ra mở hẳn luôn bằng một bên thôi nhá đây mang một bên này rồi đây là trên ờ, chiếc xe hết điện nhé bước uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ mượn một chiếc xe máy khác à. xin nhà sử mình uh, có chiếc uh, xe xe này chiếc xe này thì hiện tại là nó còn cái bình à tức là cái cách của mình là sẽ làm như thế này mình sẽ uh, sử dụng cái bình binh này để ờ, xe máy binh này nó tự khởi động và nó tự uh, khởi động và nó tự sạc cái cái bình thì nó sẽ không ảnh hưởng uh, đến uh, cái cái cái, cái ác quy của chúng ta và sau đó thì khi mà mà mình mình cho nó nổ máy khoảng 15 20 phút thì xe máy chúng ta sẽ đủ điện thì chúng ta sẽ xài bình thường nhé mình sẽ mở cái cái cái cái, cái, cái xe xe dự phòng xe bên này nhé nếu mà anh em không có xe như thế này thì chúng ta sẽ lấy xe máy à, bình thường thôi. xe số thì có ác quy trong trong đấy thì chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ cho nổ máy bên này nhé bây giờ chúng ta sẽ mở mở, mở xe bên này nó cũng tương tự là nó có hai cái chốt anh em nhé Bologna chúng ta mở ra cái chiếc xe thứ hai nhé rồi và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ sẽ câu cái cái cái cái cái cái, dây cái dây thứ nhất nha dây thứ nhất thì chúng ta sẽ nối cái cái cái, cái cái điểm dương ờ, với với với với, với, với cực, uh, ờ, cực ờ, cực dương bên kia nhé dương thì chúng ta nói cực dương âm ta nói cực âm nhé mở ra ta nối uh, dương màu đỏ này à. thì bên này chúng ta chỉ nối với màu đỏ này như thế này anh em nhé anh em nào mà quen mở xe thì làm rất là nhanh bên này thì chúng ta nối màu à, màu đen với, à, màu đen bên kia nhé anh em lưu ý là bên này thì chúng ta không có à, đây này cái dây này này không không cho nó tiếp xúc với cái bình nhé vì ờ, là chúng ta chưa hồi chúng ta sạc ừ, từ bên kia qua bên này mà là chúng ta sẽ sử dụng cái bình bên kia để chúng ta cho cho nổ máy trước đấy nhá cái này cái dây này chúng ta cái dây này mình, để ra ngoài đây này đó. để ra ngoài này đó thấy chưa trước điểm thấy chưa đấy đây này không cho chạm vào cái bình nhé chạm cái bình thì ờ, nó sẽ yếu cái, cái, cái, cái biển kia nhé và hiện tại thì chúng ta sẽ sử dụng mắt khay thì chúng ta à, mở mở được nhé đây mở nhé rồi nha thì chúng ta mở đấy thấy chưa à. bây giờ thì chúng ta sẽ để nhé à, dựng viên chân chân gì vào thế chúng ta đều thường nhá khi nó nổ rồi đấy nổ xong rồi nhá thì chúng ta sẽ sẽ nối lại cái cái, cái bình này thì đây này nhá ta không cần cái kia nữa thì đợi cho, cho nó à, và chúng ta sẽ đợi à, khoảng 10 đến 10 15 à, phút ta có hai cách cách thì chúng ta cái tiêm thì ta sạc ổn định nhá cách thứ hai thì chúng ta à, tự à, khởi động lại nhà à, bằng cách là sử dụng một cái quy khác chúng ta gắn vào cái cái cái, quy của chúng ta cái, cái xe máy chúng ta để chúng ta khởi động để cho nó nổ máy một thời gian thì nó tự đủ điện thì À, sẽ à, hạn chế cái, cái, cái à, bị hư hỏng cái bình ác quy của chúng ta và thứ hai thì chúng ta khỏi cần phải đến tiệm để tiệm sửa xe để chúng ta sửa chữa nếu anh em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like và đăng ký kênh thì mình có động lực chia sẻ với tất cả mọi người video sau À. và nếu mà anh em còn có ý kiến gì khác thì anh em à, xin à, để lại ý kiến nhận xét dưới video nhé mình xin kết thúc video tại đây xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người